Tôi ờ, là tướng quân Văn Hùng, Phạm Văn Hùng, hiện đang ờ, công tác ờ, trên cương vị chuyên gia của công ty bất động sản Tuấn 123. Tôi đã tham gia vào công ty được 6 năm và làm một trong những thành viên đầu tiên xây dựng nền móng tại thị trường miền Nam 5 năm trở lại đây. Buổi tối hôm nay thì rất vui được tham dự chương trình thì để phân tích những cái đặc điểm của căn nhà dưới 3 tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh thì tôi có một vài cái lưu ý như sau thì với cái tầm tài chính mà dưới 3 tỷ thì khách hàng có thể mua được một căn nhà ở trong hẻm thường sẽ là hẻm khoảng tầm à, trên dưới 2 mét tức là hẻm à, được khoảng à, xe máy hoặc là xe máy tránh nhau và có một vài căn thì có thể là được hẻm xe ba gác có thể vô diện tích trung bình thì rơi vào khoảng tầm từ 15 đến 40 mét vuông đơn giá nhà thì cũng dao động khoảng từ tầm 80 đến 180 triệu một mét vuông đặc biệt là có những cái căn mà vị trí tốt khu vực trung tâm có thể dao động trên 200 triệu mét vuông tùy từng căn một điều ờ, ờ, tôi phải nhấn mạnh với quý vị ờ, và anh em là với cái tầm phân khúc mà dưới 3 tỷ thì chắc chắn là những căn nhà này hiện tại trong khu vực gần trung tâm Sài Gòn thì rất khó có thể kiếm được căn xe hơi có thể vô khoảng cách xe hơi có thể đậu hoặc là vô càng gần nhà thì căn nhà đó sẽ có giá giao dịch uh, tốt hơn những cái căn mà nằm sâu trong hẻm hoặc là phải đi một đoạn đường tương đối uh, mới có thể tới chỗ đậu xe hơi với những khách hàng mà yêu cầu uh, diện tích lớn hẻm uh, to hơn yêu cầu uh, hoặc là cũng có thể là yêu cầu xe hơi vô thì mình uh, nên lựa chọn những cái khu vực uh, xa trung tâm hơn như là ở Hóc Môn, Thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh hoặc là một vài khu vực uh, các phường của quận uh, Tân Bình quận 12 mà xa xa một chút à, thông thường thì những cái căn nhà mà dưới 3 tỷ dưới 3 tỷ tại ờ, thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì thông thường thì ờ, khoảng có một trệt một lầu hoặc là một trệt hai lầu và thường thì có khoảng hai phòng ngủ với những cái căn trong phân khúc này mà có tầm 4 đến 5 phòng ngủ thì cực kỳ hiếm nhìn chung một căn nhà mà dưới 3 tỷ tại thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh mà có những cái đặc điểm sau thì sẽ được ờ, đánh giá cao hơn và ờ, theo lời khuyên của tôi thì khách hàng nên lưu ý là những căn nhà mới ở được ngay có từ 2 ờ, đến 3 phòng ngủ hẻm thì tương đối thoáng khoảng cách từ căn nhà tới vị trí đỗ xe hơi hoặc xe hơi có vẻ thể vô được càng gần càng tốt hoặc dưới 50 mét hoặc là những căn nhà đấy vị trí rất gần mặt tiền hoặc là sát mặt tiền thì càng tốt những căn nhà này thì uh, quý khách hàng hoặc là anh chị em uh, nên lưu ý một chút bởi vì những căn hàng này những căn nhà này thì có độ thanh khoản cực kỳ cao và thị trường thì đang rất nhiều đang đang rất nhiều khách quan tâm đến những căn nhà như này với những căn nhà như này thì ờ, khách hàng đi xem mà thấy có một cái vài có một vài cái lỗ nhỏ thì khách hàng cũng ờ, không nên quá bận tâm mà có thể cân nhắc số tiền ngay bởi vì đây là cơ hội rất là hiếm khi mà mình kiếm được một căn nhà như vậy một điểm nữa mà khách hàng à, hoàn toàn có thể uh, một điểm nữa khách hàng ờ, có thể xem xét là um, khách hàng mua thì kể cả là khách uh, mua để ở hay là khách đầu tư thì hoàn toàn có thể mua được của những cái căn nhà của dân đang ở tức là người ta đang sinh sống ở đấy nhiều năm nay hoặc là có thể của dân đầu tư người ta mua người ta sửa sang mới lại và có thể dọn về ở luôn thì những cái căn nhà mà dân đầu tư người ta đã xây sửa lại thì rất là tiện lợi cho khách hàng là mình có thể dọn quần áo về là ở luôn gần như là mình không phải sửa sang gì chỉ có việc sắm sửa nội thất theo ờ, ý của mình thôi thì rất là tiện lợi và thậm chí là những căn nhà này thì vẫn có lời bởi vì là uh, tốc độ tăng giá của thị trường thành phố Hồ Chí Minh đang uh, tương đối là nhanh còn những đối với những khách hàng mà uh, mong muốn uh, những cái căn nhà mà mình uh, được sửa sang theo ý của mình thì khách hàng có thể chọn những căn mà gia chủ đang ở đấy ờ, lâu năm rồi thì những căn nhà này thường thì hơi cũ một chút và khách hàng cũng sẽ phải bỏ ra chi phí nhiều hơn thường sẽ phải bỏ ra chi phí nhiều hơn và sẽ mất nhiều thời gian hơn để xây sửa theo ý mình tuy nhiên là nó cũng uh, có một chút lợi thế là được đúng ý của mình uh, cái uh, căn cái uh, khách hàng lựa chọn căn nào thì nó cũng có cái cái lợi thế nhất định cái điểm thứ hai mà tôi nêu ra là phân khúc dưới 3 tỷ thì được khách hàng được rất nhiều khách hàng đang quan tâm thị trường tài khoản phù hợp với cả những khách à, mua để kinh doanh mua mua để kinh doanh à, mua đi bán lại khách hàng mua để ở hoặc thậm chí là những khách à, mua để giữ tiền cho thuê và cũng chính vì rất nhiều khách hàng quan tâm nên là phân khúc này rất dễ thanh khoản nhanh khi cần thu hồi vốn hoặc là muốn chuyển đổi nhu cầu sang những căn nhà lớn hơn thì khách hàng chỉ cần nhờ môi giới chào bán trong vòng khoảng à, vài tuần hoặc là lâu thì cũng một hai tháng là đã có thể ra hàng ngay đặc biệt là với những khách hàng mà đã nhờ đến sự giúp đỡ của bất động sản hệ thống của bất động sản tối hội ba thì sẽ thì khách hàng sẽ thấy là có những căn nhà thì uh, bên bất động sản tối hội ba thanh khoản ngay trong ngày thậm chí là uh, một vài giờ sau khi mà chủ nhà gọi điện nhờ các chuyên gia đến thẩm định nhà và đưa lên hệ thống thì đã có khách vào và giao dịch ngay và chỉ trong khoảng 1 đến 2 ngày là khách hàng đã công chứng uh, giao đầy đủ tiền và chủ nhà giao nhà phân khúc này thì ờ, cũng ờ, dễ được khách hàng tiếp cận bởi vì là um, hiện tại thì khách hàng chỉ cần 500 600 hoặc là một tỷ cho đến một tỷ tiền mặt là khách hàng đã có thể sở hữu hữu ngay một căn nhà phân khúc ờ, tầm dưới 3 tỷ ở Sài Gòn một cái để có thể an cư lập nghiệp là mình ờ, đầu tư cho thuê giữ tiền hoặc là đầu tư sinh lời trong 5 năm trở lại đây thì trong quá trình giao dịch thực tế thực tế thì chúng tôi thấy rằng là cái phân khúc nhà dưới 3 tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh thì có cái mức tỷ suất sinh lời khá là cao trung bình khoảng từ 25 đến 80 phần trăm một năm tùy thuộc vào khu vực vào vị trí và mức độ cải thiện căn nhà đấy của khách hàng khi mà khách hàng đã mua căn nhà đấy về và cải tạo sửa sang lại để cho căn nhà đấy tăng giá trị hơn à, hiệu suất cho thuê của những căn nhà dưới 3 tỷ cũng tương đối là ổn trung bình từ 3 à, đến 5 phần trăm một năm tôi cũng xin lưu ý một vài cái địa đặc điểm à, đáng chú ý của những cái bất động sản dưới 3 tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh là thường thì những cái bất động sản 3 tỷ dưới thì à, dưới 3 tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh mà nó tương đối là đẹp và à, và có những cái đặc điểm lợi thế thì nó lại có một vài cái lỗi nhỏ một chút ví dụ như là ở à, hiểm sâu hoặc là bị lỗi phong thủy một chút hoặc là bị lượng giới một chút bởi vì là hiện tại thì cái à, những cái căn nhà dưới 3 tỷ thì theo tôi đánh giá thì nguồn cung thì, thì đang giảm dần và những cái căn nhà như vậy thì trên thị trường đang rất phổ biến tuy nhiên là nếu như mà khách hàng là khách hàng của bất động sản tới ba chúng tôi thì uh, chúng tôi vẫn sẽ có những cái căn nhà mà uh, tương đối kỳ vọng tương đối đạt kỳ vọng của khách hàng ngon bổ rẻ bởi vì là hiện tại thì bất động sản tới 13 thì trong thị trường miền Nam này thì trong kho hàng của chúng tôi hiện tại đang có khoảng hơn 300 ngàn căn nhà trong kho hàng và khi mà mỗi một khách hàng của chúng tôi ờ, tìm đến chúng tôi thì chúng tôi đều Ờ, tìm hiểu rất kỹ nhu cầu và chúng tôi sẽ lọc rất kỹ và giới thiệu đến khách, khách hàng những căn uh, phù hợp nhất và mới tư vấn khách hàng và đưa khách hàng đi xem để tiết kiệm thời gian cho khách cũng như là tiết kiệm chính thời gian cho chúng tôi và phía gia chủ đi tiếp khách hàng thì khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi làm việc với chúng tôi. tôi xin hết ạ.